Trước mà, Ủa? Em, đâu? Em Quay mấy cái bạc kia. Thấy chưa? Mấy cái bà nữ kia Trời ơi à trời cái gì ông mà mới có sáng sớm 6 giờ sáng mà mấy bà làm gì la lối ôm sòm không để cho ai ngủ á vậy hả Mấy bà có biết là tối hôm qua tôi phải thức đêm đến tận 12 giờ đêm Để tôi quay video cho bạn fan xem không Tôi còn chưa ngủ được giấc nào nữa mấy bà la lối ôm sòm vậy hả Ủa tính ra tôi chơi ở ngoài này chứ phải chơi trong nhà ông đâu xong chửi rồi tôi alo ủa à, nhưng đây. mà ở này ở chỗ này nó gần nhà tôi hiểu không bà mấy bà la ông sùm tôi ngủ không được nữa rồi mấy bà làm gì mà la ông sùm vậy dễ sợ chơi đá dế nè hả cái gì chơi đá dế hả ui trời ơi nghe lạ nha lần đầu tiên tôi mới thấy có người chơi đá dế ở trong minecraft luôn á ủa nghe lại đâu để mình coi cái con dế nó sao đâu đâu đâu đâu à, nè con dế này nhìn xinh không à. trời xinh ghê trời à, ê chưa con kia đang bay quay quay à? quay cho tôi hỏi coi ủa bộ mấy bà có gọi là vấn đề về nhận thức hay sao vậy cái này mà là con dế cái gì cái này là con dán mà mấy bà nội dạ, dạ, Ủa? Tụi đây là dế Trời Dế Dạ Cái gì vậy? Tụi nó là dế chứ Trời ơi là trời đời luôn á tôi không hiểu mấy bà nghĩ gì luôn á cái cây rõ ràng là con dán luôn á bình thường á mấy mấy bà sợ dán lắm tự nhiên hôm nay bà bắt bắt mấy con dán rồi đây chơi đá dế là sao vậy tàu lao lao ghê quá à Ủa mà khoan cho tôi hỏi coi Sao tự nhiên hôm nay mấy cái bà nữ bình thường Tôi thấy mấy bà dịu dàng gọi là Thích gọi là gì ta chơi ờ, bán đồ hàng nè Chơi nấu ăn cái kiểu Tự nhiên hôm nay ờ, nổi hứng chơi đá giới vậy hả ừ, À mà cái này cái này cũng không phải là đá giới <laughs> Cái này là đá dán Đá giới nha Vô nhiên dễ sợ mà Ủa sao lớn này lại dám được Ủa không, ờ, Con này chắc chắn là con dế luôn Chị là học sinh học bao nhiêu năm rồi Chị chắc chắn đúng không Thôi thôi thôi rồi ok ok Con này là con con con dế được chưa trời tôi mệt Đúng quá rồi. rồi rồi ok ủa nhưng mà khoan tự nhiên hôm nay sao tiên mấy bà lại nổi hứng đồ chơi đá giới vậy hả trong minecraft nè có cái gì chơi đâu chơi đồ hàng cũng chơi rồi chơi gì gọi là chơi gì ta chơi tắm biển cũng chơi rồi giờ còn gì chơi đâu thôi chơi đá dễ cho mới rồi mới mẹ cuộc sống đó trời ơi vậy mà sao không bảo tôi bọn mình ờ, đi chơi bắt cua nè chơi bắt cua nè nhiều trò trong minecraft vui là vui mà sao không chơi đúng không thôi thôi thôi thôi thôi lắm rồi cái trò này thôi không chơi trò khác đâu ở ờ, nằm ở cái vị trí nào Phong biết không? Đó chính là mọi người không cần làm gì cả Mọi người chỉ cần đứng một chỗ hô hào cố lên cố lên Là đấy là chơi rồi Chứ còn bình thường người khác cái gì cũng phải làm là Cái gì cũng phải xây là cái gì cũng phải hoạt động Cái gì cũng phải gào thét này Mặt của thứ là còn cái này chỉ bằng đứng một chỗ thôi. Đúng rồi đúng à, Có nghĩa là mọi người đang muốn chơi một cái trò chơi gì đó Mà nó vừa vui mà nó không nó không có mệt Mà chỉ cần gọi là đứng một chỗ nhìn thôi đúng không? Trời ơi Đúng rồi Cũng đúng ha Khi mà chúng ta chơi đá giới á chúng ta chỉ cần đứng nhìn hai con dế nó chiến đấu với nhau thôi nhưng mà mình à, muốn nói thêm lần nữa với bạn fan là con này không phải con dế nha bạn nha ok hey. À. Để mình nghĩ xem coi Bây giờ hội cho em đang buồn chán mà không có trò gì chơi hả Để mình nghĩ coi có cái trò gì vui vui cho hội cho em chơi em ta uhm À đúng rồi tôi có một cái trò này Rồi ok hỏi cho em Bây giờ là mọi người đang muốn chơi một cái trò gì đó Mà chỉ cần đứng nhìn thấy đúng không Đúng, rồi Trời ơi quá đơn giản Vậy thì bây giờ mọi người hãy đi theo tôi Tôi sẽ đưa mọi người đến một cái chỗ người ta gọi là đấu trường Gọi là sinh tử Đó nơi đó chúng ta đến đó chúng ta có thể thấy được Những hiệp sĩ đấu chiến đấu với nhau Và chúng ta chỉ đứng chỉ việc đứng nhìn xem thôi Hiểu không Vậy hả? Đúng, đúng rồi trời Được nhá Rồi ok không? Rồi ok Thật chứ chứ mọi người đứng đây nhìn hai con uh, à, à hai con giới ok rồi hai con giới nó đánh nhau vậy chán không có gì vui đâu đi theo tôi đi nhanh lên tôi sẽ dẫn rồi, mọi người okay. tới đó ok bạn ơi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến đấu trường sinh tử nha các bạn nha let's go các bạn à các bạn có nghe thấy âm thanh gì không đúng vậy đó ờ, là tiếng cười của phong đó à nhầm không phải đó chính là tiếng của zombie đó mấy bạn ơi mấy bạn có nghe tiếng con gì gầm gừ không tên tên tên tên mày có cái gì mà zombie với lại là gì đó Snowman gì vậy? What Xin giới thiệu với tất cả mọi người Đây chính là đấu trường sinh tử Tên tên tên tên Đó các bạn thấy chưa ừ. Đây ở chỗ này các bạn có thể thấy ở bên đây đó chính là những con người tuyết Còn bên này chính là những con zombie Hôm nay chúng ta thay vì chúng ta chơi đá giới Thì chúng ta có thể đến đây để xem những con quái vật Ở trong Minecraft chiến đấu với nhau Có phải là vui hơn không? Đúng không mọi người? Đúng không? Đây là quái vật đá nhau phải không? Mình không còn xem đá giấy nữa Đúng oh rồi Đấy Thì bây giờ nè Chúng ta chơi cái trò này Chúng ta sẽ phân chia thế này đi Phong với Sam sẽ là một team Còn ca Camui với lại Sammy sẽ à, Nhằm Camui với lại là Simmy sẽ là một team nha Thì à, hai team sẽ phải chọn ra là bên bên nào à, chọn bên nào à, chẳng hạn như em bên bên em chứ sao mà chọn zombie đi đó bên Camui với Sim sẽ chọn bên người tuyết đi đấy thì nếu như ờ bên nào gọi là à, chiến đấu mà bên nào giành được chiến thắng thì bên đó sẽ được một điểm đó đội đó sẽ được một điểm hiểu không ok ok ừ. ok, okay. okay. okay. rồi bây giờ nè bây giờ á thì gọi là em à bên đội em là có em với sammy là có em là một là một thằng con trai à thì tất nhiên em phải nhường cho đội có nhiều gái hơn ok thì bây giờ em sẽ nhường cho đội của camui với simi à cho quyền chọn trước ok đồng ý không sam rồi ờ, đồng ý rồi okay. chấp luôn chấp luôn ok chào snowman nha ok Vô cho tôi đã mà Con em nghĩ kèo này là chắc chắn là sẽ zombie thắng Trời đất ơi em, Bây giờ ừ. bây giờ chọn nhanh đi em ơi, tôi còn chọn Em ơi chị chơi Minecraft sinh tồn cực kỳ nhiều năm rồi em Em cứ yên tâm chọn Snow đi em Ôi trời ơi Gọi là zombie sẽ thắng á trời ờ. Yên tâm Trời ơi, chưa gì Chưa gì mà tôi thấy đội bên kia đã có vẻ ok em tin chị nhà Snowman Chưa gì mà tôi đã thấy đội bên kia có vẻ gọi là không tin tưởng nhau rồi các bạn ơi Ok, thì mấy bạn fan đang xem video các bạn hãy đoán cùng với mình xem coi là zombie hay là người tuyết sẽ chiến thắng nha các bạn nha Đó, người tuyết thể đại người tuyết này bạc Snowman đồ Ok, rồi chúng ta sẽ cùng nhau Ok, vậy Phong, Phong với Sam chọn zombie nha Sam Ừ, ủa tại ra ông tôi nghĩ theo tôi nghĩ là mình được chọn thoải mái đi chứ chọn bên này ví dụ là tôi chọn này thì người bên kia chọn bên kia rồi bị bắt bị ép buộc rồi ờ. sao chơi đúng không thì bây giờ là như thế này nè bây giờ là cho bên camui chọn trước thì một tí nó tới lượt đội mình chọn trước đó nó sẽ kiểu phân chia vậy hiểu không hiểu hiểu hiểu rồi rồi, rồi, rồi, ok, rồi okay. bây giờ mình sẽ bắt đầu mở phòng nè để coi à, bên nào sẽ giành chiến thắng nha vậy là bên phòng với sam sẽ là nha. zombie ok chứ vậy ba hai một bắt đầu và những con quái vật bắt đầu tấn công nhau rồi đó ôi trời ơi ôi trời ơi trời ơi bọn nó bắn nhau kìa các bạn ơi zombie và snowman ờ, đang bắn nhau hình như là zombie thắng là thật đấy sao trời sao <laughs> rồi vì snowman nó sẽ không phân biệt được với gọi là bạn bè đâu đó là lý do của em đừng nói cái gì đấy mấy bạn thấy chưa mấy bạn thấy chưa đội bên kia không tin tưởng ờ. nhau rồi kìa đó em biết snowman sẽ tự tấn công bản thân mà em không muốn chọn snowman đó trời không nói thế với chị ngay từ đi thôi thôi thôi thôi bớt than khóc đi đã chọn rồi thì đã đã, đã đã chọn rồi thì phải phải phải tự à, à, phải tự chịu trách nhiệm đi à, gì ta zombie chưa kịp cắn là snowman tự hủy rồi chị giết nhau rồi ôi sam sam sam sam nhìn kìa bên kia còn quá trời zombie còn chưa ra tay nữa mà bên đây snowman đã gần hơn cái gì con người tuyết đã gần chết hết rồi Trời, bên kiểu tự xử không hiểu tự nhiên mấy mấy tự bắn nhau tự luôn. nhau luôn tự bắn nhau luôn ờ. <laughs> trời ơi tự bắn tự chết luôn mà nói ra thì chị em phải có luận điểm của bản thân mình em phải nói ra những cái điều mà em nghĩ đó rồi không thấy không nếu mà chị biết sẽ lúc ra cãi nhau rồi cãi nhau rồi em mà nói là bên kia cũng sẽ chọn zombie thôi trời ơi cãi nhau rồi ờ. thôi thôi thôi thôi đừng có cãi nhau ờ. nữa nói chung là cãi nhau cỡ nào đi chăng nữa thì đội của phong cũng thắng chắc rồi các bạn bạn coi nè người Thắng tuyết rồi. người tuyết bị tiêu diệt sạch rồi các bạn ơi đó ờ. zombie thì còn rất nhiều <laughs> đó quấn nhau đi quấn nhau đi đúng rồi hay quá hay quá hay quá ok wow vậy là bây giờ ừ, còn có đúng hai con người tuyết rồi để coi hai người tuyết rồi con này chết luôn còn con cuối cùng con cuối cùng con cuối cùng con cúng cùi con cuối cùng kìa Ê, coi coi con có giết được zombie này không? Để coi nè. <laughs> Để coi con zombie này với con con con người tuyết này con nào sáng. Trời ơi, coi kìa. Ôi rồi xong, rồi xong, rồi xong. Rồi xong, rồi xong. Rồi xong nè. Này thì cho gáy to nè. Yeah, ok bạn ơi Vậy là trận đấu đầu tiên Phong Cận và Sammy đã giành được một điểm về cho đội của mình yeah, Quá vui luôn rồi. Chưa bao giờ mình thích mấy con zombie trong Minecraft đến như vậy bạn ơi Rồi ok, chúng ta cùng nhau đến với trận tiếp theo nào Let's go tên, tên, tên, tên. Rồi ok bạn ơi, đến với trận đấu thứ hai của chúng ta Thì lần này vẫn sẽ là zombie và người tuyết Nhưng mà ở một phiên bản gọi là xịn hơn Đó chính là bên đây sẽ là zombie cơ bắp xấu muối cuồn cuộn đẹp trai ok khoái to à. đó còn bên đây sẽ là người ta uh, snowman à không mình bị nhiễm simi rồi các bạn ơi người tuyết mình thích gọi là người tuyết hơn bên đây cũng sẽ là người tuyết đẹp trai cơ bắp sáu muối cuồn cuộn nha các bạn nha à. ủa không ơi tại sao bên này có người tuyết rồi tôi không cần vậy hả ở à, chịu năng thông mất nè Ờ, à, tôi, tại cho tôi cũng thắc mắc nè Tại Ủa, mấy con người tuyết hả? Ờ. này á là gọi sao ta nói là fan em á Cho nên nó có tên là Phong Cận à, thấy không Đó, ok ờ. <laughs> Rồi, Rồi hồi nãy á, trận trước á là bên đội của Camu với Simi là được chọn à Lần này sẽ được đội Phong với Sam được chọn trước Ok, rồi Sam ơi, Phong nói Sam nghe nè Sam hãy chọn ừ. bên zombie đi Sam Phong tin zombie sẽ thắng tôi cũng tin chứ bộ con này mạnh ai zombie mà zombie nha ok ok chốt rồi ok chốt Phong với lại Sam quyết định sẽ chọn bên zombie nha Còn uh, à, Camui với Sim chọn bên nào Vui ơi thua chắc rồi Vui ơi Em nè trận này zombie thắng chắc Bởi vì em biết cái tính chất của con zombie như thế nào mà Trời <laughs> ơi Mình thề với các bạn luôn con zombie nó Nó nhảy lên nó nó nó gục một lần rồi Nhưng nó có thể đứng lại hai lần Mình chắc chắn zombie sẽ thắng Nhưng mà có vẻ chúng ta không có cơ hội Không còn cơ hội chọn nữa đâu Bởi vì là em với lại Sam uh, gọi là đã nhường mọi người trận trước rồi Trận này bọn em được quyền rồi. chọn phải không Ok Ok, okay. Rồi Xin uh, chọn trò kèo uh, với đang người tuyết dù biết okay. là thua. Yeah. Vậy là bên uh, ờ, Camu với uh, ờ, Simmy sẽ là người tuyết, bên Phong Cận với Sammy vẫn sẽ tiếp tục là zombie nha các bạn nha. Đấy ok rồi. rồi. Và mình sẽ chuẩn bị mở phòng để cho hai bên đấu nhau. Ok chuẩn bị. Bóp 3 lên, 2 lên. 1 bắt đầu. Rồi. Và chúng ta có thể thấy được rằng là Ủa cái gì vậy? trời, ơi ui mẹ ơi ui mẹ cái gì vậy cái gì vậy mấy bạn có thể thấy rằng là những con người tuyết bọn nó đang cầm những cục băng bọn nó chọi mấy con zombie chọi nó chọi kìa nó chọi kìa trời ơi và những con zombie đang tấn công lại trời nó đấm kìa hồi đấm kìa <laughs> nói nhìn nó kìa mọi người oh my god trời ơi mấy bạn ơi nhân viên đó nó, nó, nó lãnh hết cả sự gọi là tập đoàn uh, cái gì ta người tuyết không ta ừ. mấy bạn có thể nhìn thấy á mấy bạn có thể nhìn thấy là hiện tại là những con người tuyết có vẻ đang bất lợi hơn những con zombie rất nhiều bởi những con zombie này bọn nó có tuyệt chiêu và đập mà làm động đất á bạn làm cho những con snowman bay lên trên trời những con người tuyết bị bay lên trời luôn ok mình sẽ đẩy người tuyết này xuống đi xuống mày ấy một con người tuyết văng ra ngoài luôn rồi <laughs> đó bạn có thấy là à? zombie ờ, đang áp đảo rồi nè ôi chết có mấy con zombie bị xỉu rồi kìa nhưng mà bọn nói vẫn có thể tỉnh dậy được rồi ok người tuyết bây giờ hiện tại chỉ còn có vài con thôi <laughs> cố lên nào zombie ơi hay quá Ui. trời ơi người tuyết ơi em ơi ơi, sam sam sam sam ơi Tôi đây. biết cùng đánh ừ. được nhưng mà em ơi đừng biến mất mà Sam ơi Sam ơi nhìn nhìn kìa nhìn kìa mấy con zombie của chúng ta nó thể chịu hội được những con zombie nhỏ nữa kìa ghê thiệt wow dữ vậy Thôi đúng rồi. Sướng lắm trời. Ủa khoan rồi từ. Này là biết biết bên kia thắng rồi. Ê Sim uh, Sim ơi, Sim với Camui ơi, ừ. con ờ, người tuyết của mấy người nó leo cây nó trốn luôn kìa, đi xuống mày. Gì đâu mà hàng kẹt. tôi đi đẩy đà, người của tôi đi xuống mày. Tôi như vậy tôi như vậy ủa trời ơi cái đấm rồi trời ơi nó đấm con người tuyết kìa nó đấm con người tuyết tan nát luôn các bạn ơi ok ủa mà khoan bây giờ ngoài đây còn một con người tuyết nữa giờ sao con này tính sao trời rồi để mình lấy cọng dây thua này là thua đó trời ơi lại chúng tôi mới thắng nha chúng tôi vẫn còn người á không trả lưỡi này không kết thúc nha gì vậy nè phong kéo nó vô rồi mày thôi mày mày mày mày à. người tuyết nè mày thì người tuyết mày thì người tuyết nè đất hơi giả kìa người tuyết mà bên zombie nó áp thật sự nó dầm mà nát người tuyết cũng người tuyết gọi là nát như tương luôn các bạn ơi mấy con zombie của mình khỏe quá dằn chết hết mấy con người tuyết luôn <laughs> vậy là trận này zombie của phong cận và sammy vẫn là người giành chiến thắng yeah yeah yeah yeah mình yeah cái sao nhất yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah hên thôi hả ok rồi vậy bây giờ chúng ta cùng nhau sẽ cùng nhau đến với trận tiếp theo và trận này sẽ đến lượt Kamui à, và simi sẽ gọi là là người được chọn nha bạn nha ok chúng ta cùng nhau bắt đầu thế nào trận tiếp theo let's go rồi ok bạn ơi sau hai trận đấu vô cùng căng thẳng vừa rồi thì đội của phong và sammy đã giành chọn hai điểm về cho đội của mình và bây giờ sẽ là trận đấu giữa gọi là một ngàn con người tuyết một ngàn con luôn nha bạn nha với lại uh, ủa, sao không có con nào vậy ủa, ủa, ủa sao không có ai vậy à, à, à, à đây rồi anh ta đây rồi à. đây xin hiểu bạn anh chàng zombie cơ bắp sáu muối cuồn cuộn xịt xịt xịt xịt xịt ra xíu cho mọi người nhìn nhìn thấy mặt anh ok rồi chào quý vị khán giả đi anh ok đó và trận này á thì chúng ta thấy rằng là một con zombie sẽ đấu với lại ờ, một ngàn con người tuyết nha bạn nha thì ờ, mình cũng hơi phân vân không biết bên nào thắng đây Thầy, ok. Rồi à bây giờ lần này sẽ sao sẽ hỏi cho mấy bên thử phong hỏi hỏi thử mấy thằng fan thử phong hỏi. À đúng rồi. Đi. Mấy bạn fan hãy thử đoán xem coi bên nào thắng các bạn nhớ bình luận ở cho mình biết nha. Từ nãy giờ quên hỏi các bạn. Các bạn đoán coi bên nào thắng nha. Ok. Rồi, ừ. bây giờ thì sẽ đến lượt Camu với lại là Simi nè. Camu Simi chọn đi. À, quá đơn giản. À, cái này đi bên này bên này bên này bên này bên này. Dừng đi đúng không? Zombie, zombie đúng không? Rồi ok. Ừ. Ok, thì coi như là bên Camui với ờ, Simmy sẽ chọn bên zombie. Còn Phong với lại Sam thì chỉ còn một sự lựa chọn cuối cùng á chính là bên ừ. những con à, người tuyết các bạn ơi. Chắc là người tuyết thẳng rồi, người tuyết có 100 người mà zombie có một người sao thẳng đúng không? Không không Sam, đúng không, một, một ngàn người lận dạ. Sam, một ngàn người lận. Ủa, một ngàn người chắc chắn thẳng rồi, bên kia thuộc Ok, chắc. rồi. <laughs> Ừ còn mấy bạn fan xem sức mạnh đây còn mấy bạn fan mấy bạn đoán xem bên nào thắng thì hãy bình luận để cho mình biết nha còn bây giờ mình sẽ mở phòng cho hai bên đánh nhau nào. ok chuẩn bị một ngàn người tuyết bắt đầu một rồi ok TV. đúng rồi tấn công đánh đó đúng rồi vâng. cái gì đấy trời đập một đập là ra đi như hết rồi trời vâng. ơi sao mà con zombie nó đập có một cái thôi là mấy con người tuyết chết hết vậy cái gì vậy nhảy bé ơi Nhảy Trời lên. ơi Không sao không sao Sam bên mình vẫn còn đông lắm Yên tâm đi Con zombie này à, sẽ ờ, không có hội thắng đâu trời cứ bình tĩnh cứ bình tĩnh trời ơi con zombie nó cứ một đập trời nó nhảy lên luôn kìa trời ơi cái gì mà ghê vậy con zombie nó con con zombie nó nó nó, nó đánh theo kiểu gọi là nó chỉ cần nó chỉ cần đập một cái thôi là gọi là một một một một con người tuyết chết các bạn ơi trời ơi trời đau lòng quá các bạn ơi các bạn có thể nhìn thấy là người tuyết mình chết gần hết rồi trời ơi trời ơi ngứa ơi đây để mình chọi phụ trời trời trời trời trời trời để tôi để tôi để tôi để tôi để tôi mình lụm mình chọi phụ đi mình lụm mình chọi phụ đi chết nè con trời ơi tao chạy phụ nè nó không cũng chết không ơi thôi mày chết đi nhìn thôi là mình cũng biết kết quả là ai thắng ai thua rồi các bạn ơi bởi vì người tuyết mình chết gần hết rồi không chịu đâu không sao không sao ơi còn còn mấy con bên đây nè mình dẫn mà nó qua đi sam đây để tôi lấy cọng dây tôi kéo đâu qua ok người tuyết bọn anh anh kéo bọn em qua nè bắn nó đi em qua kia bắn con zombie cho anh bắn bùm bùm bùm Anh phải thả cái dây ra Trời <laughs> ơi Ê, Sao tôi nhìn thấy em người tuyết này có vẻ bất lực của ta Từ tôi tôi lấy Thôi, kéo Mình phóng xanh nó đi Phong ơi Mình phóng xanh nó đi Mình đừng để cho nó còn, còn đất Sam ơi Sam đây là con zombie siêu to Còn đây là khuôn mặt của con người tuyết khi thấy zombie <laughs> Người tuyết Thôi mình thấy người tuyết là tội quá ok Để tôi phóng xanh nó đi mình, tôi phóng mình, xanh mình chịu thua nha Mình chịu thua nha Mình quyết định mình thả người tuyết này nha Vậy sao Rồi. làm gì Để tôi thả nó ra, để tôi thả nó ra nhẹ nhàng thôi, đó nhẹ nhàng. Thả nó xuống đất nhẹ nhàng thôi, cái chân nó chết. Ok rồi. rồi. không, chết được đâu. mình thấy mình thấy con người tuyết này tội quá cho nên thôi mình cho người tuyết này nó chịu thua nha bạn nha. Ok, bây giờ sẽ sợ rồi. Mình sẽ đấu với con zombie này luôn con zombie mày mày mày để tôi tôi sẽ chiến đấu với nó vì vì những em gọi là người tiếc của tôi sao vừa nó quăng quăng phong lên này trời ơi không cái phong y cho mấy người tiếc là đánh vô cái ra không biết không à Trời ơi bạn ơi Coi như là trận này mình với Sammy gọi là chịu thua ok rồi vậy không sao Nói chung mình với Sammy vẫn hơn đội bên kia một điểm Mình được hai điểm còn đội bên kia được có một điểm à Ok chúng ta cùng nhau đến với trận cuối cùng nào Let's go Ok và mấy bạn ơi Và đến với trận tiếp theo của chúng ta Vẫn sẽ là một trận đấu vô cùng căng thẳng Đó chính là sẽ có gọi là gì ta à, hơn 1.000 con zombie đấu với 15 con người tuyết Mấy bạn biết tại sao mà lại là 15 con người tuyết không? Bởi vì những con người tuyết này á nó không có khỏe như là con zombie cơ bắp hồi nãy Nó nó rất là yếu Cho nên là mình phải cho nó đến tận 15 con để cho nó có sự gọi là công bằng ở đây bạn ơi Nhưng mà ở bên đây đến tận ngàn con zombie có vẻ cũng không công bằng lắm ha trời đất ơi rồi ok những người ta chọn đây nè trật tự nha sếp trật tự nha sếp bây giờ sẽ đến lượt gọi là mình và sammy chọn nha ok sammy ơi sam chọn bên nào cái này thì thật sự tôi nhìn thì tôi nghĩ là tôi sẽ chọn số đông nhiều hơn tại mấy zombie này nó ghê lắm nó nó đáng sợ lắm hiểu không ừ zombie dạ. hả không tôi lại nghĩ là người tuyết á tại người tuyết ờ, trận này ờ, đến tận 15 con lần chẳng lẽ nó không thắng được không thắng được đâu ông nghĩ sao zombie á là tôi không 15 con người tuyết khổng lồ như thế này mà nếu là chị chị chọn người tuyết lên tạo lựa chọn người tuyết nha sim rồi ok ok ok vậy thôi để để cho bên kia chọn người tuyết đi bên mình chọn zombie à, hợp lý được không Camui hồi nãy Camui nói vậy mà <laughs> Ủa, nói vậy đúng không? Ủa, Ủa tôi chỉ nói quyền chọn của hai người mà đâu phải cho tụi tôi đâu Ok, nếu mà quyền quan chọn là của hai đứa mình hai đứa mình sẽ chọn zombie yeah, dạ vâng. yeah, yeah. ủa khoan từ nha nhưng mà mình vẫn hơi gọi là sợ sợ bạn ơi Tại vì mình thấy rằng là người tuyết mặc dù là ít hơn Nhưng mà những con này mới chọi một cục băng thôi Vẫn có thể giết được vài con à, Hơi lo ta không, không, không ừ. thua thua chắc là con zombie biết sao không tôi chỉ cho đấy con này quăng một phát rồi mấy con này tới cắn là gần chết rồi phong ơi nó quăng chậm lắm quăng chậm phèo thôi được rồi coi như trận này thì mình sẽ nghe lời nóc nhà của mình nha các bạn nha sammy quyết định chọn okay. zombie đúng không rồi ok mấy bạn thử đón coi bên nào thắng nha xê gì ta người tuyết hay là zombie nha ok rồi mình sẽ mở phòng nha ok chuẩn bị ba hai một bắt đầu Go! đó sam ơi thấy chưa người tuyết nó ném Ủa? người tuyết nó ném mạnh lắm kìa trời ơi bà cứ chưa. không chọn người tuyết chưa đâu chưa phong ơi 30 trên phải là tết phong ơi nhìn kìa trời ơi tôi thấy rằng là người tuyết vẫn vẫn đang rất cố gắng rồi no, xong no, một con no, người phong chết ơi tôi đã rồi zombie là thẳng chắc rồi mấy con này không có cớ đâu nhìn kìa cố lên mấy em ơi cố lên trời ơi thôi thôi sam ơi nhìn nè bên này một đám zombie quýnh một con người tiên tội nghiệp tôi bảo rồi bây giờ có hai hai gọi là hai chục con này cũng không đánh được cái đó 15 con chi Oh. À, cố lên mấy em ơi, cố lên, cố lên. Không cố đâu xem ơi, đừng đừng gọi là đừng gọi là hô Ủa, hào trong mình, tuyệt vọng nữa. Sao đâu, mình biết mấy em không thắng nhưng thôi mấy em đã cố hết sức rồi đúng không mấy em? Cố lên, cố lên, cố lên. Đúng rồi. Ê, Sam ơi, các bạn như nào Sam ơi Tôi nghĩ là người tuyết thắng rồi Sam ơi còn đông quá Cố lên em Dù chị biết mấy em dù không làm được chứ Mấy em đã cố hết sức chưa tôi bảo Cũng rồi Zombie thắng mà Trời ơi Đâu thì chưa chưa biết đâu Tại vì bên kia người tuyết vẫn còn tận gần 10 con Zombie bọn mình thì nó vơi đi rồi là gần một nửa rồi trời ông tính sao vậy ông nội ông nghĩ sao vậy zombie thắng rồi vậy để xem tôi tôi không tin là zombie thắng đâu tôi tin là người tuyết thắng hơn trời cả đời ừ. tôi không tin đâu rồi, còn hai con người tuyết cuối cùng tôi đã cố gắng hết sức mình cảm ơn viên cố lên cố lên cưng ơi cố lên cố, lên, lên cưng ơi người tuyết ơi người tuyết snowman rồi con người tuyết cuối cùng con người tuyết cuối cùng ok để xem người tuyết cuối cùng cố lên em cố lên em em nhất mình phải tiêu diệt được bập, zombie nhất hai con thôi mà nó giết cũng nổi thấy chưa à. ok trời ơi bạn ơi trận vừa rồi là mình thấy rằng là con người tuyết đã rất cố gắng nhưng mà vẫn không giết được zombie với bạn ơi ờ. Ai, ủa mà khoan hình như từ nãy giờ mình để ý là zombie thắng hết đúng không ta Ai, thôi đừng trách tại sao zombie chiến thắng hãy trách là tại vì những con người tuyết quá yếu thôi đội bên kia à ok bạn ơi vậy là coi như là bên mình đã được 3 điểm còn bên Camui và Simi chỉ được một điểm thôi vậy là mình và Sammy chiến thắng yeah Sammy ok và mấy bạn có muốn mình tạo thêm những cái trận đấu như thế này nữa hay không thì bạn hãy nhớ bình luận ở cho mình biết nha mình nghĩ rằng là tập sau mình sẽ thử làm gọi là à, những cái trận đấu như là phong cận đấu với một trăm phong cận đấu với 100 Sammy nè rồi 100 Camui lùi đấu với 100 mít dịch đó một cây đôi đấu với 100 uh, ờ, gọi là mèo simi đó cái kiểu như thế ok đó có vẻ là khá thú vị á bạn nào muốn thì nhớ bình luận cho mình biết mình sẽ làm nha ok có nghĩa là trận này thì zombie đã giành chiến thắng toàn tập bởi vì zombie thật sự rất